có thêm anh nữa thì nhà mới vui nghe đâu là hôm qua mới reset ganh tử chiến để coi có ai hú mình vô tem chơi chung không à, mình cũng mắng hay lắm mà ta sao hồi nãy giờ không ai mời mình hết trơn vậy trời nếu mà không ai mời mình hết thì thôi xuân đây tự biết xin vô ừ nay mọi người bị làm sao hết rồi hai game nó bị lỗi gì ta hello bé tỷ nha cho anh chơi chung với em nhầm một xíu em xin lỗi anh xuân nha em còn người yêu của em nữa ơi mà em gọi luôn leo ganh quan trọng như thế sao người yêu quan trọng như thế sao chắc là mình mặc đồ đen nên su cà na xí muội luôn để mình đổi đồ cậu coi nó có chi mũi không đó quá xá là đẹp luôn công nhận màu hồng này quyến rũ mấy thằng bạn mình dư trời xuân vô lâu ganh không mày không tao không có chơi tao giỏi mày rồi cái gì mày mà cũng biết giỏi nữa hả tao thấy mày không ai mời tao có lòng tốt mời mày vô chơi chung mà mày nói vậy thì tao uống ba la cái con giỏi nó mất tiêu rồi mày ơi vô trận đi tao giỡn một xíu thôi cho nó mặn nọng với bộ đồ của tao nè mày nói tao mới để ý sao đâu ra bộ đồ kỳ vậy cái áo đen của mày đâu cái áo đó tao thấy nó chi mũi quá tao đổi cái bộ này cho nó mạnh mẽ một xíu Đi cô gái chắc có thiện cảm đó mày Con gái mà nó thấy mày nó chỉ mất dép luôn Vô trận đi cha nội ơi Gọi tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của bộ đồ này Tao cũng chờ à ơi sói tao đi gã gái mà sao tao thấy toàn trai không mày không lẽ tao đổi bộ độ cái nói xí mũi hơn nữa hả mày bắn hết trận mày thay giùm tao bộ khác đi nha thôi không được đâu biết đâu trên bạn có con gái thì sao bên nó xí mũi thiệt coi mày ơi không có một đứa con gái nào luôn ai biểu mày đổi bộ đồ nam tính quá anh chi hỏi không sao tao bắn hay là được rồi đó thấy chưa quyền luyện chun chốt bốn một chốt hay quá ha chốt cho thêm bạn luôn chắc là tao mặc bộ đồ này nó phái nó bắn tao đó thấy chưa con trai nó còn mê nó chỉ là con gái mày mà sói mày có em gái nào không mà vô chơi có cà gút tao nè Ô, mày mời đi ý em có bộ đồ đen hả chờ anh một chút nha mày định làm gì đó xôi tao đổi đồ cặp mặc cho nó hơn cút đi ủa ủa ủa là sao Mày nhớ mày kích tao nha chói Tao cho mày cơ hội lần cuối Giờ mày có ngoài tao vô không Tao đổi đồ khác rồi Mày cho tao chơi chung nha Tao chỉ dẫn một xíu thôi Chứ người yêu của mày mà Tao biết mà mày sao mà làm gì được Đúng rồi đó Tính tao là vậy Người yêu của bạn mình là tao không có đụng vào đâu Ê mày Mà tao có nói chuyện nha Cái thằng tao biết tính mày sao mà Tao với mày chơi thân đến vậy rồi đó Hai em anh nhà này hả Anh Sun anh chụp em hoài đi Em mét chị hai cho xem Bé kìa anh nhìn em cũng hơi lâu rồi đó Ừ sao kỳ vậy Em có làm gì anh anh đâu mà Có đó, em lớn gọi mà em còn chơi mét Xuân, ai mét cái gì đó Mày đi phá ai nữa rồi hay làm gì rồi vậy Dạ, không có gì đâu chị hai ơi Siêu nữa là anh tới công chuyện với bà hai gọi, thấy chưa Xuân nó chơi với anh lâu rồi, nó thì không sợ ai Chị sợ đúng mình chị hai uống <laughs> Anh sớm với anh Xuân cho trước nha con em em kêu qua có việc gì đó Ờ, em qua đó đi Tí quà với anh nha, anh nhớ lắm đó Hai anh chơi trước nha Bye bye em Xuân, đi huấn luyện gái gái không? Tao có nghe lỏng gì không mày ơi mới có thằng khứa nào nói em nhớ anh lắm ủa anh nhớ em lắm em qua đây với anh nha ủa cái gì kỳ vậy <laughs> giờ mày có vô huấn luyện với tao không thôi vô thì vô thằng ừ. bạn mình nó lương lẹo dữ trời tao cũng học từ mày đó <laughs> Ừ, quá trời gái luôn mày ơi Cái đẹp không nè Đâu đâu, gái đẹp đâu gái đẹp, cái đẹp Hello em nha Trận đầu với tao nè Ê, cô này của tao nha Mày để cho tao Đậu xanh Thằng sói này, mày dành của tao Anh chào em nha Khối xuân này, mày đi ra đi Hỏi, tao đi qua bên đây Em gái ơi Cô đó của tao Mày đúng là bạn tốt của tao Em ơi em ơi Chuyện gì vậy anh Nãy thằng sói nó rủ anh đi uống luyện, Cái anh vô anh chụm đầu với nhỏ nào Là nó lại chụm đầu với nhỏ đó Thằng sói nó còn xin Zalo nữa Để tối em ngủ Rồi rồi nó vô chơi Sói ơi là sói Anh em mình Đúng là anh em tốt Xong mày đi mét tao đi chọc gái mày Ai biểu Ai biểu mày dành cô gái kia với tao chị Tao không có mét gì nhiều đâu Tao chỉ nói thêm vô có chút xíu à Anh em cây khế với mày thiệt luôn chứ Xuân Không lẽ giờ tao cho mày ra chơi một mình chứ Thôi thôi được rồi Tao không có mét Mà mày không có giành cô gái với tao nữa nha Rồi quyết vị đi Mà Như cờ gót mày ốp gọi Giờ mình chơi với ai Chờ tao tí Chắc cả năm mà Mày tính xí muội thiệt chứ Mày nhớ mày hẹn tao lúc 7 giờ không Mà tới mùi cuộc đời luôn Chưa thấy mày nữa Rồi nè có cô em này được chưa Ai tính xí muội gì anh Là thằng sói đó em Xuân có em gái ở đây tên tém siêu À à à à Anh chào em nha Tôi chào anh em là Hỏi cần hỏi Tôi là em gái nuôi của anh sói Wow ca tính dữ mày Ủa mày có em gái nuôi khi nào Sao tao không biết Gọi con bạn thân của tao nó biết không Xuân Xuân Xuân Xuân Em gái thôi chứ không có nuôi nha mày Ờ kìa anh sói Hôm bữa có gàng anh nói với em vậy mà Em nó nói vậy rồi kìa Không nhận đi mày Con gì nuôi mà không ăn Kể cả con Con gì hả Ờ thì là con su cà na đó Nó thiệt là xí muội Sói sói sói sói Chuyện gì hả Mày kiếm đâu ra con nhỏ có cá tính Hà Đông với mày Hà Đông là cái gì mày Là cái con sư tử đó Tao nói nói thiếu tao sợ nó nghe nói à. to lên đi tôi nghe hết rồi cái ông xuân xí muội kia ờ thì tôi chỉ hỏi bạn tôi thôi trời mày chơi kệ mày mày chơi với tao mà mày giấu mấy cô em của mày đi hết trơn vậy tao giỏi mày thiệt chứ rồi rồi giờ tao mời em gái vô cho mày rồi nè thôi thôi thôi em gái của mày tao không có dám đụng đâu chắc tôi ưa ông à đó mày thấy chưa thôi mày chơi với em gái mày đi tao ra ghép ngẫu nhiên cô gái gì đâu mà có tính xí muội thiệt chứ cô đừng có để tôi gặp cô nữa nha ta nói ghét cô nào là trời trao cô đó có thật đó Quái trưởng, cô đi đâu vậy vậy? Hồi nãy cô chung tay với thằng sói mà Không nữa hả? anh sói nói là ông giận anh sói rồi nên là anh sói ốp quan gia ngõ hẹp mà Rồi giờ bà nhảy đâu Tôi cho bà nhảy nè ông nhảy đi Bà nhảy đi tôi mệt ông rồi nha giờ ông có nhảy không Tôi cũng mệt bà rồi nha Giờ tôi nhảy chứ Có địch đó Cẩn thận một xíu coi bộ cũng thân thiện dữ à Tôi đó giờ vậy rồi Có hai đứa trên trời rơi xuống nè bà ơi Tôi làm cho nó gục một rồi Còn một đứa nó thôi rồi Nó cho tôi gục theo nhỏ kia rồi Bà mà cho nó lên quan sát được Tôi thương bà hết cuộc đời luôn à da Tôi lỡ bắn nó rồi sao vậy Thôi con rồi Tưởng bà bắn không được nó Chuyến này toàn thật rồi Ê ông kia định vịt kèo hả Tôi cho quan sát luôn Thôi thôi cứu tôi đi Cái bà xí muội này Không cứu thiệt luôn Ông Cho ông nằm ở đó luôn Cho chừa nha Dám kêu tôi là Hà Đông hả Tôi bị mất mạng dân em rồi Bà chơi một mình đi nha Cay thiệt chứ tao tức thiệt chứ sói chuyện gì mà ngộ đó giờ đâu thấy mày tức bao giờ đâu ai mà làm xô nhà ta tức cũng không tầm thường đâu à còn ai nữa cái cô em gái mưa em gái nắng gì của mày đó hôm qua xui làm sao tao ghép chung trận tao bị gục hỏng thèm cứu tao mày còn chiêu tao nữa chứ mày cũng ăn ngỡ sao đó bé nó cũng hiền lắm mà ừ tin nổi không con hà đông đó mà hiền cái con sư tôi là cọp cái gì cái ông xô này ông muốn gì hả ai muốn làm gì cô cô mà có cho tôi tôi cũng không thèm người gì đâu á ông có người yêu chưa? Chưa Thì tôi hỏi vậy thôi Tính ông ai mà yêu cho nổi Đúng rồi, bà cũng y như tôi thôi Bà ấy đến vợ cũng xem lại đi nha Anh sói, anh coi bạn anh chọc em hoài kìa Thôi được rồi Xuân, nhìn em nói xíu đi Tao không phải là người nhỏ mọn như đâu Ai biểu, ai biểu chọc tao chơi. Tao mời bọn giờ chơi Em ơi, chơi với anh nha, tí nữa anh có việc rồi Dạ anh Coi bộ, cũng sắp có không độ uống rồi đó Ông Xuân kia, ông nói cái gì đó, không độ gì hả? À, không có gì đâu, tôi chỉ nói là trà xanh không đổ thôi Anh ơi qua trận đi Chờ anh một chút nhé Anh làm đồ ăn trước đi Cẩn thận một xíu đó nha không Xong rồi yên mắt cho em Tao cũng thấy có thêm người nữa chờ mày rồi đó Anh xin nói gì đó anh Không có gì đâu em Anh nói vui vô thôi hả à. Dạ anh Xuân xí muội ơi Kêu Xuân gì đây Không có nhờ vả nhau à Không có Em hỏi anh có đậu gì hết chưa Em cho nè Tôi có đậu hết rồi Cô để dùng đi Em nói cho đồ mày kìa lấy đi Xuân Đúng rồi đó anh Đừng ngại mà Thôi hai đứa tha cho anh đi Anh không muốn dướng vô cái con tình yêu đó đâu ủa cái thằng này sao mày chạy về hướng đó ta mon ở hướng kia mà thằng này chắc nó thấy địch rồi nó trốn nè mình lút độ thì mình nghĩ thêm cho thằng bạn tâm địch nữa nha xuân thật là chu đáo có keo nè chắc thằng bạn tâm địch nó cũng cần đó ờ kìa Mày ngồi đó chi vậy? Hết người chùm đầu rồi hả mày? Đâu có, tao lụm đồ mà Tao thấy rõ kìa nha Trói hả? Ê, bé kia, thích uống trà xanh không? Ờ, có đâu, em chỉ lại giặt đồ thôi à Có chuyện gì đó anh Sun? À, không có gì đâu em Mày nói nha sói, bạn tao vui tính chứ không phải không biết buồn đâu nha mày Tao biết rồi mà, tao nhặt đồ, các bạn bự quá, tao không thấy gì hết Mày kêu tao, tao mới biết nè Ờ, kìa anh, em có làm gì đâu Ừ, đúng rồi, em đâu có làm gì đâu Em chỉ cướp mất trái tim anh thôi Anh Sun hả? Anh anh nói vậy sao em biết được Cái câu của mấy đứa trà xanh hay nói đó em Anh nói cái gì đó hả Xuân Ờ là sao vậy anh Anh sao có chuyện gì hả Anh Xuân không nói em biết kìa Ờ là chuyện Chuyện là em có giáp chống nổ chưa em không có thì mau đi kiếm đi nha sắp có người lại bắn thùng đó em tốt nhất là em đừng có lại cái thùng dầu nha anh xuân này em không có khờ vậy đâu mà anh kỳ quá hả xuân này không có chuyện đó đâu mày bạn thân tao mà mày hiểu tao chứ thân là con khỉ đó đúng không nói rồi đó khỉ khô như mày xuân này chọc tao hoài mày anh sói có kêu chưa? Anh chưa có em Nói kèo tao mới nhớ Em em em Em có nhặt lũ với miền không? Em cho anh xin đi Chi vậy anh? Cho anh xin đi mà Anh đang nghỉ luôn á Nè em có nè cảm ơn em nha Tao yên tâm rồi sói ơi Hết có đứa ném lũ rồi Trời ơi là trời Tao nói nó tức xanh mà <laughs> Anh Xuân chụp béo hoài nha Mày đợi tao mấy tí nữa nha Xuân Nói gì cho mày không nói tao hứa lèo nữa Tao sợ mày quá mà Anh cũng ít nói quá mà ta Thôi anh im đi Cái anh Xuân xí mũi kia Kệ tôi nha Cái cô Xuân được rồi nè Mày kỳ thiệt chứ Thiệt là xí mũi quá Mọi người đợi anh tí nha Dạ anh làm đi nè em đợi anh Thôi tao hợp đây Nhanh đi mày Cái thằng cái thằng này được tác Cô kêu tôi vô đây có việc gì không? Cái cô uống nước trà xanh kia Bọn ờ, ông không có tin khác á để kêu tôi hả? Sao mà ông thích chuyện người khác quá vậy? Tôi không có khịa ai đâu Tôi chỉ không thích ai xen vô tình cảm của anh em tôi thôi Thôi mà anh Xuân Em đâu có xen vào chuyện tình cảm của hai người đó đâu Em chỉ xem anh sói là anh trai thôi hả? Người em muốn quan tâm nhất là Thôi đi, cái cô kia Tôi không có muốn yêu lúc này đâu nha Yêu vô gọi, con người ta không có được bình thường đâu chôn mày có cảm giác gì không sao không mày tao biết hết trơn rồi cái cảm giác đó thật là vô mốt luôn vậy là mày biết hết rồi hả mày biết rồi vậy thôi tao không nói đúng rồi mày thật hay nha quen con mon vậy đó mà mày không nói tao biết sao mà mày có thể giấu được cặp mắt của tao được ê mà mày chơi gì anh em chơi với nhau mà mày chơi giấu mày vậy là nãy giờ mày biết chuyện tao quen mon đó hả ừ đúng rồi ơi là trời chuyện gì mày cũng biết chứ còn cái chuyện gì nữa đúng là thằng xuân tài lanh thiệt ê kìa sao mày nói tao vậy tao có làm gì đâu ê ê sói sói Trời Bộ mày với Mon có chuyện gì nữa hả Tào lao Mà có cái chuyện này mà mày không biết Ủi cái thằng nãy có chuyện gì nói tao nghe với coi Chuyện con bé mà mày kêu là em gái mưa của tao đó Bé nó làm sao Bị gì hả Ai chơi game không được Mày nói coi Cái thằng này Quan tâm con bé dữ hả mày Ờ ờ thì tao chỉ hỏi cho biết thôi Chứ có gì đâu Cái thằng này thiệt chứ Con bé nó thích mày Nó nhờ tao xin cho chơi chung với mày đó Tao biết tính mày không thích dịu dàng Tao mới nói bé là em cứ chống đối với nó đi Mày vậy luôn Thôi tao không nói chuyện với mày nữa Mày làm gì mày cũng đâu nói tao Mày chơi mình mày đi Tao đi ra chơi với bé đây Ờ vậy là anh Anh biết chứ Chỉ là anh không có nói thôi Chưa ai bao giờ mà làm anh cay như em luôn á Dám không cứu mình hả Em không làm vậy á Thì anh đã không nhớ em rồi Điêu điêu anh xuống xí muội kia Bé Ly Sukana Dạ Mình yêu nhau nha em Dạ anh xuống xí muội anh cho em suốt cuộc đời